ngón tay bé hồn giấc mơ mười ngón tay tô hồng đẹp môi ngón kế bên du ta trong tình đôi ngón gió yêu dệt tiếng ca êm đêm ngón tay bé tình yêu mình ôi ngón nào xinh xinh tình yêu nồng say đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng ta từng ngón tay đan vòng ngón tay những ngón tay yêu thương không rời xa những ngón tay dệt giấc mơ cho đời ngón tay vẽ trời tươi hòn ngón tay ôm tình đắm say ngón trước tiên em trao cho tình nhân ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng ngón tay vẽ hồng giấc mơ mười ngón tay tô hồng nét môi ngón kế bên du ta trong tình đôi ngón dấu yêu dệt tiếng ca êm đêm ngón tay vẽ tình yêu mình đây như bài ca rộn ràng ngàn lời tình yêu nóng say đàn chim nào yên cánh bay chúc cho tình chúng ta từng ngón tay đan vòng ngón tay ngón tay vẽ trời tươi hò, từ ngón tay đan vào ngón tay những ngón tay yêu thương không rời xa những ngón tay dệt giấc mơ cho đời ngón tay vẽ trời tươi